Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng soi kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá và tiếng bóng đá VIP nha anh em. À, thì như anh em đã biết ấy, vào ngày 11 ngày hôm nay sẽ có hai trận đấu tại cái vòng bảng SEA Games 32 được diễn ra. Đó chính là trận đấu giữa Singapore với Malaysia được diễn ra vào lúc 16 giờ, tức là 4 giờ chiều ngày hôm nay đó thứ hai là trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan đó diễn ra vào lúc 19 giờ tức là 7 giờ tối ngày hôm nay thì hai trận này tiến cũng đã lên tại cái kênh tiếng bóng đá vip anh em có thể vào để là một cái lượt đăng ký cho tiến theo cái kênh này nhé cũng như có thể tham khảo các mã kèo tiến đã đưa ra nhận định uh, tại cái kênh này luôn nhé anh em đó À, đây anh em mà không tìm ra được cái kênh tiếng bóng đá vip ấy anh em cứ tìm cái kênh tiếng so kèo này anh em nhớ nha anh em cứ vào kênh tiếng so kèo anh em tìm đến cái phần chữ kênh đây anh em bắn vào phần chữ kênh sẽ thấy được tiếng bóng đá và tiếng bóng đá vip đó lúc đó anh em chỉ cần bấm vào cái kênh tiếng bóng đá vip sẽ thấy được những video tại cái sea games 32 tại cái kênh này cho anh em có thể tham khảo nhé còn riêng về cái kênh tiếng bóng đá tiến sẽ tạm thời ngưng hoạt động cái kênh này trong vòng 1 đến 2 tuần đó để tiến bảo quản cái kênh tiếng bóng đá để nâng cấp đi cái hệ thống của nó và đưa lên những cái video sắp tới một cách mà nó rõ nét và nó chất lượng hơn cho anh em ok cho anh em à, trong thời gian này tiến sẽ tập trung à, xây dựng cái kênh tiếng bóng đá vip cũng như là kênh tiếng soi kèo cho anh em tham khảo các mã kèo một cách nó chuẩn mực nhất nhé Ok, trong cái video ngày hôm nay, à, Tiến sẽ lên cho anh em một cái trận đấu à, giữa Juventus cùng với Sevilla. À, cái trận bán kết lượt đi tại cúp C2 châu Âu được diễn ra vào lúc 2 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai. Đấy thì trước khi nhận định phân tích về cặp đấu này thì à, anh em đừng có quên là ủng hộ Tiến bằng cách là đăng ký theo dõi các cái kênh của Tiến nha anh em. Đó thì Tiến cũng cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã luôn ủng hộ Tiến cũng như là à, có những cái cái comment hay là những cái lời lẽ mà động viên cho tiến đó để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video sắp tới cho anh em Ok thì uh, quay trở lại với trận đấu giữa Juventus với Sevilla thì đầu tiên Tiến sẽ cho anh em xem trước cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nhé uh, à, đây anh em thì anh em có thể thấy được à, là đội chủ nhà Juventus sẽ chấp đội khách Sevilla với mức chấp là 0.75 đó mức cả chặn này và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 còn mã kèo tài xỉu là 2.25 cho mã cả chặn và 0.75 cho mã kèo tài xỉu hiệp 1 à, và phạt góc và thẻ phạt cũng đã có các mã kèo cho anh em có thể tham khảo nha anh em đó phạt góc thì Juventus sẽ chấp góc Sevilla với mức chấp 1 hòa ở mã cả chặn này và chấp 0.5 về mã góc ở ngay trong hiệp 1 và 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu góc hiệp 1 và 9.5 đó chính là mã kèo tài xỉu góc cả chặn đấy còn về mã thẻ phạt thì Sevilla cũng sẽ chấp uh, ngược lại Juventus với mức chấp là 0.5 cho mã kèo uh, à, mã kèo chấp về thể phạt cả chặn đó vào 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu thẻ trận đấu này thì anh em nên nhớ một điều đây chính là những mã kèo mà tiến đã sàng lọc ra cho anh em có thể dễ nhìn nhất vì tiến không tiện đưa cái trang trực tiếp lên trên đây vì chắc chắn nó sẽ vi phạm đến chính sách của youtube ấy đó nó sẽ khóa đi cái kênh của tiến cho nên anh em thông cảm mà nhìn các mã kèo này anh em có thể dễ dàng nhìn hơn nữa đúng không đó anh em có thể dễ dàng uh, đọc kèo hơn nữa còn những em mà muốn có một cái trang chơi riêng đó có nhiều mã kèo hơn thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách đăng ký cách chơi trên trang đó cách đặt cược này nọ cái kiểu tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em nhé và đặc biệt là những anh em nào mà đang thua tha sao bờ thời gian qua đó muốn vào nhóm của tiến lấy những mã kèo chuẩn nhất mã kèo vip để gỡ gạt cũng như là để xóa nợ ấy đó thường có nhiều anh em mà sao bờ cái mùa euro world cup vừa rồi lắm anh và đang thiếu nợ rất là nhiều ở ngoài này cũng như là đang uh, thiếu qua thầu qua cò một số nợ rất lớn luôn đó muốn gỡ gạt tin tưởng tiến muốn vào nhóm thì cứ liên hệ với Tiến đi số Zalo 0963 731 346 Tiến có ghim số Zalo phía dưới màn hình này hoặc là bốn cái nền tảng khác ở dưới phần uh, mô tả trong video ấy đây mỗi cái video tiến đăng lên thì đều có dán những cái đường link dưới phần mô tả như là Facebook cá nhân này, Telegram, Fanpage và TikTok. Anh em ấn trực tiếp vào một trong bốn cái đường link này. Đó sẽ hiện ra những cái thông tin chính chủ của Tiến nhé còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo 0963714346 và tiến cũng nhấn mạnh một điều tiến đang bị giả mạo trên telegram cũng như là facebook cá nhân khá là nhiều bây giờ thử anh em lên telegram anh em gõ cái tên kèo bóng cao tiến này đó ấn vào phần tin nhắn mà gõ kèo bóng cao tiến nó ra cả chục cái tên kèo bóng cao tiến anh em nó giả danh của tiến nên nó lừa lọc lừa đảo anh em ấy anh em cẩn thận nha đó nếu mà muốn liên hệ qua telegram cứ ấn trực tiếp vào đường link dưới phần mô tả video ok chưa à, thì à, quay trở lại với tỷ lệ kèo hiện tại thì trước khi mà đưa ra sự lựa chọn mà hợp lý nhất cho anh em có thể đầu tư thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này trước nha đó phân tích nhận định về cặp đấu giữa Juventus với Sevilla sau đó chúng ta sẽ đưa ra những sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất đó cùng về cái việc mà Tiến đã nói rồi thua tha sau bờ nợ số ờ, vốn lớn qua thầu qua cò hoặc là muốn có một trang chơi uy tín đó tin tưởng Tiến muốn vào nhóm lấy những mã kèo VIP kèo chuẩn ok thì cứ liên hệ cho Tiến số Zalo 0963 hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả nha anh em Ok thì uh, quay trở lại với trận đấu này nhìn vào màn hình anh em có thể thấy được Juventus sẽ ra sân với sơ đồ dự kiến là 3511 này đó tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Vlahovic cùng với uh, thằng hậu công cho nó chính là uh, Andrea Di Maria riêng Di Maria thì đang có phong độ phải nói là cực kỳ cao luôn em cao bậc nhất tại Serie A hiện tại luôn đó cái lối chơi của Di Maria hiện tại rất là nhiều cầu thủ uh, rất là nhiều đội bóng uh, khá là mong muốn có được Di Maria trong đội hình đó dù cho Di Maria đã có tuổi ở cái thời điểm này đó ờ, nhưng mà cái phong độ mà thiên thần tạo ra vẫn khá là đáng kể so với uh, uh, cái việc mà còn cái thời gian mà còn thi đấu ở Real Madrid hoặc là MU đó thời điểm hiện tại thì uh, Di Maria đang đầu quân cho Juventus thì có phải nói là cái phong độ của Di Maga thời điểm này đang rất là cao luôn em đó thì đây chắc chắn là một cũng là một cái vũ khí rất là lợi hại để giúp cho Juventus có thể vượt qua Sevilla trong cái uh, trận đấu đêm nay đúng không anh em đây chỉ là những cái nhận định trước trận đấu thôi nhá đó nên anh em thông cảm chứ không phải là tiếng nói như vậy là tiếng là fan của Juventus đâu nha anh em đấy Ok, còn về đội khách uh, Sevilla thì sẽ ra sân với sơ đồ 4231, tiền đạo cấm tao nhất đó chính là Nedry đó và cái bộ ba hậu công dân này đó chính là Ocampos cùng với Rakitic này đó cùng với uh, Brian Real thì đây chỉ là sơ đồ ca sân dự kiến của hai đội mà các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta tham khảo thôi đó sẽ không có gì chính thức ở sẽ không có gì chính xác ở trong cái đội hình ca sân chính thức hết cho nên anh em uh, chỉ xem ở cái mức là tham khảo thôi nha anh em tiến cũng sẽ không nói nhiều về cái đội hình dự kiến này đó còn về cái uh, tình hình lực lượng của hai bên thì uh, đội chủ nhà Juventus chỉ thiếu vắng mỗi cái thằng là À, uh, Skidlio do đang chấn thương mà thôi còn về đội khách Sevilla thì thiếu vắng bốn cầu thủ ở cái trận đấu đêm nay đó chính là Joan Jordan cùng với uh, Macau này đó Suso và Ni Dâu thì riêng cái trường hợp của cái thằng Ni Dâu cũng như là Suso đã có dấu hiệu là bình phục chấn thương đó quan trọng là huấn luyện viên của Sevilla đó chính là cái ông uh, Mendilibar có mạo hiểm để đưa hai cái cầu thủ này ra sân trong cái trận cầu đêm nay hay không thôi đấy thì sau đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội này thì đầu tiên là anh em có thể thấy được là đội chủ nhà Juventus đang có được ờ, ba uh, cái trận mất bại liên tiếp với một cái trận hòa 1-1 trước Bologna cũng như là hai chiến chiến thắng mới đây uh, chiến thắng 2-1 trước Lecce cũng như là 2-0 trước Atalanta này đó dù cho trước đó cái phong độ của Juventus đã uh, không được không được còn ổn định như là là cái thời điểm ở đầu mùa hoặc là giữa mùa nữa đấy đó với trải qua những cái chuỗi trận phải nói là đầy thất vọng với bốn cái thất bại này bốn thất bại và ờ, hai uh, trận hòa và chỉ có đúng một trận thắng ở 7 vòng đấu trước đó mà thôi nhưng ở ba vòng đấu gần đây nhất tại Serie A thì Juventus đã tìm lại được chính mình đó khi bất bại cả ba với một trận hòa và hai chiến thắng cực kỳ quan trọng ở những vòng đấu cuối cùng tại Serie A đó một phong độ cũng khá là ổn nha anh em còn về uh, Sevilla thì nó đang trải qua cái chuỗi trận cũng vô cùng uh, uh, tốt trước mọi đối thủ luôn đó tại trên mọi đấu trường luôn tại cái giải đấu uh, cúp uh, ờ, C2 châu Âu thì ở cái trận tứ kết vừa rồi Sevilla nó cũng đã loại đi MU à, ờ, ở cái trận lượt về với tỷ số khá là đậm trên sân nhà của mình với tỷ số 3-0 đó ở trận lượt đi thì nó lại có một cái trận hòa hai đều phải nói là à, ở đây kịch tính trước MU luôn đấy nhưng mà kết quả này cũng đã à, giúp cho Sevilla tự tin hơn khi mà bước vào đến cái trận à, bán kết khi mà phải đối đầu với Juventus trong cái trận đấu đêm nay và Sevilla cũng là một trong những cái đội bóng phải nói là là vua đấu cúp tại cái cúp C2 châu Âu nữa nha anh em cho nên à, rất có thể là Sevilla nó sẽ tự tin hơn khá là nhiều so với Juventus trong cái cuộc đối đầu tại cái cúp C2 lần này đó không có đơn thuần mà một cái đội bóng mà được gọi là vua đấu cúp đâu nha anh em đó phải có cái gì đó thì thì à, người hâm mộ mới đặt đi cái biệt danh này cho Sevilla được đấy thì còn về cái phong độ thì anh em có thể thấy là Sevilla nó đang chạy nó đã từng đã từng trải qua cái chuỗi là 7 trận bất bại liên tiếp đối với 5 chiến thắng và hai trận hòa ở 7 ờ, vòng đấu gần nhất trước đó sau khi mà để thua ờ, Girona với số 02 đó nhưng sau khi để thua Sevilla để thua Girona với tỷ số 0-2 thì Sevilla cũng đã có một chiến thắng uh, sát nút với tỷ số 3-2 trước cái thằng Espanyol ngay trên sân nhà của mình tại La Liga đó thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về bảng xếp hạng La Liga này thì sau khi thắng cái thằng Espanyol ờ, vị số 32 thì cái thằng Sevilla này nó đang có được một cái vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng La Liga nói chung về cái bảng xếp hạng hiện tại La Liga Sevilla nó có một cái vị trí đứng không được tốt cho lắm anh em đó một cái vị trí giữa bảng là là phải nói là không có được ổn cho lắm so với một đội bóng như là Sevilla đó khi khi mà nó chỉ có được 44 điểm sau 33 vòng đấu mà thôi đấy với 12 thắng 8 hòa 13 thất bại ghi được 41 bàn thắng vào lưới lũng lưới 49 lần nhìn chung thì Sevilla hiện tại chỉ uh, uh, thi đấu một cách nhàn nhã tại cái mùa giải năm nay mà thôi vì hiện tại nó cũng đã cách cái nhóm gớt hạng một cái vị trí cũng khá là an toàn cũng như là không còn cái cơ hội để cạnh tranh một cái vị trí trong top 4 nữa đâu anh em để cho nên uh, Sevilla gần như là chỉ uh, uh, tập trung mọi nguồn lực cho cái cái cái cái giải cúp C2 châu Âu mà thôi đó và hiện tại nếu như mà Sevilla muốn đi xa hơn tại cái giải La Liga thì cái mục tiêu của Sevilla chỉ là một cái mục tiêu ở vị trí thứ bảy mà thôi đó để tiếp tục lấy một cái vé dự cúp C3 châu Âu vào mùa sau đúng anh em đó còn về đội uh, chủ nhà Juventus thì sao về đội chủ nhà Juventus sau cái trận thắng 2-0 này trước Atalanta đây anh em thì Juventus đã có được uh, tổng cộng là 66 điểm sau 34 vòng đấu đó với 20 thắng 6 hòa 8 thất bại ghi được 252 bàn thắng và để thủng lưới 28 bàn và Juventus hiện tại đã bỏ xa cái vị trí thứ ba là hai điểm cách biệt cũng như bỏ xa vị trí thứ tư là ba điểm cách biệt đó thì một cái uh, số điểm cũng không có chắc chắn cho lắm dành cho Juventus nhưng mà một điểm đáng chú ý hiện tại Juventus đang bỏ xa cái thằng AC Milan ở vị trí thứ 5 đến 5 điểm cách biệt đó mà phía trước chỉ còn 4 vòng đấu thôi thì nói về nói cái mục tiêu mà nằm trong vị trí top 4 của Juventus vẫn đang rất là sáng cửa so với các đội bóng còn lại như là Inter hay là à, AC Milan hay là Lazio nhé anh em đấy và chắc chắn Juventus cũng như Sevilla sẽ tập trung trước khi trước khi mà nó uh, nghĩ đến một cái à, những cái trận đấu tiếp theo tại Serie A thì chắc chắn nó sẽ tập trung mọi cái nhân lực cho cái cuộc đối đầu trước uh, Sevilla tại cái trận đấu khá quan trọng là trận lượt đi tại cúp C2 châu Âu mùa này. Đó, thì nhìn chung là hai đội bóng này dường như là không còn cái mục tiêu gì quá nhiều tại cái giải quốc nội nữa. Đó, riêng Juventus thì cũng đã bỏ xa cái nhóm ở vị trí top 5 đến 5 điểm cách biệt mà phía trước chỉ còn 4 vòng đấu thôi. Một số điểm cũng khá là an toàn cho bà đậm già Juventus đấy cho nên chắc chắn là hai đội sẽ rất quyết tâm ở cái trận lượt đi là ở, trận lượt đi cúp C2 lần này đó để lấy trước cái lợi thế uh, cho mình trước khi bước vào cái trận lượt về đầy quan trọng ở những cái uh, uh, trận đấu sắp tới đúng không anh em thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội trước khi đưa, đưa ra cái sự lựa chọn mà nó an toàn nhất nha đây thì nhìn vào cái lịch sử đối đầu anh em có thể thấy là hai đội bóng này cái lần gặp nhau gần nhất đã là ở 7 năm trước rồi anh em đó vào năm 2016 này tại năm 2016 thì trước khi hai đội bước vào cái trận cúp C1 châu Âu à, đối đầu với nhau thì hai đội đã có một cái trận giao hữu đó đã có một cái trận giao hữu là hòa nhau với cái tỷ số là không đều đó sau đó thì à, à, tại cái giải cúp C1 châu Âu thì Juventus đã có được một cái chiến thắng là 3-1 trước Sevilla ngay trên sân nhà của Sevilla luôn đó thì nhìn chung về lịch sử đối đầu thì Juventus nó đã có được một chiến thắng và hai trận hòa trước Sevilla ở ba cuộc đụng độ nhau gần nhất đó cái lợi thế hiện tại đang nghiêng về phía Juventus nha anh em đó nhưng mà so về cái cái việc mà à, cái việc mà mà lên ngôi tại cái cúp C2 châu Âu thì chắc chắn C nó nhỉnh hơn khá là nhiều đó nên nó mới được gọi là cái ông hoàng tại cái giải à, à ông vua đấu cúp tại cái giải đấu cúp C2 châu Âu đấy thì với những gì tiến đã phân tích anh em có thể xem thêm hai cái thông số khác cho anh em có thể đầu tư trong cái trận cầu đêm nay đó chính là 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đều có dưới 2.5 bàn thắng đó cũng như 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai cũng đều có dưới 4.5 thẻ phạt cái tỷ lệ về xỉu thẻ lẫn xỉu bàn thắng ở trận đấu này khá là cao nha anh em đó thì đây cũng là cái tỷ lệ mà mà hai đội đối đầu với nhau ở 7 năm trước rồi cho nên nó cũng không có gì chắc chắn ở cái trận đấu này hết cho nên uh, ờ, tiến chỉ nói sơ qua cho anh em thôi anh em nào thích chơi theo những cái thông số này thì chơi đó cách đây 7 năm rồi nên tiến sẽ không ưu tiên cho anh em uh, đầu tư theo cái thông số này đâu nha anh em đó còn những ai mà thích chơi theo thông số thì cứ chơi thôi đó còn tiếng thì khuyến khích anh em là không nên vào ok thì với những gì tiếng đã phân tích cũng như cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này thì chốt lại tiếng sẽ cho anh em các mã kèo anh em có thể đầu tư như sau đầu tiên anh em có thể đầu tư cho tiếng vào cái mã kèo của ông vua đấu cúp Sevilla được chấp 0.75 cả chặn đó cùng với đó là anh em có thể vào thêm cho tiếng mã kèo là tài thẻ ở trận đấu này đó đây là hai cái mã kèo phải nói là tối ưu nhất mà anh em đã đưa ra cho anh em có thể đầu tư đó tiến đã đưa ra hai mã kèo mà tối ưu nhất cho anh em có thể đầu tư rồi nhá tiếp theo đó anh em còn có thể vào cho tiến thêm mã kèo đó chính là Sevilla được chấp một hòa ở được chấp một hòa về mã kèo gốc của trận đấu này thì tiến nhận định trận đấu này sẽ có bàn thắng trước cho Juventus đó và sau sau đó thì Sevilla nó sẽ chơi ép săn đó và sẽ mang về rất là nhiều các quả phạt góc trước Juve đó và sau đó nó sẽ có được bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa một đều và Sevilla sẽ là đội thắng về mã kèo chấp gốc cũng như là hai đội sẽ xảy ra những cái pha va chạm rất quyết liệt sẽ về mức tài thẻ trận đấu này đó và đây là ba mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em có thể đầu tư anh em hợp mã trùng mã anh em có thể vào theo tí nha đó Sevilla được chấp 0.75 cả trận à, Sevilla được chấp gốc một hòa cả trận rồi à, mã tài thẻ 4.5 cả trận ok anh em hợp mã trùng máu thì có thể đầu tư luôn nhé anh em còn không thì xem như tham khảo thôi đó còn những ai mà đang thua tha sau bờ ở mùa World Cup hay là Euro vừa rồi ấy đó muốn gỡ gạt đang thiếu nợ khá là sâu qua đầu qua cò hay là bên ngoài đấy muốn vào nhóm lấy những mã kèo VIP kèo chuẩn nhất từ tiến, đó thì cứ liên hệ với tiến đi qua số Zalo này 0963 731 346 còn những ai mà muốn có một trang chơi uy tín ấy đó muốn tiến hướng dẫn cho cách chơi trên trang cách đăng ký trên trang không bị mất like mất phí muốn vào tự do được nhiều mã kèo mình chơi đó vào những mã kèo mình thích thì cũng liên hệ ngay cho tiến luôn nha đó cũng là số Zalo 0963 731 346 luôn hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả video tiến đã nói đi nói lại nhiều lần rồi nha anh em ok anh em cần thì cứ liên hệ thôi tiến sẽ kết thúc luôn cái video này tại đây đó anh em nào thấy hay thì để lại cho tiến các cái lượt đăng ký theo dõi kênh à, tiến sâu kèo cũng như là tiếng bóng đá và tiếng bóng đá vip nha anh em ok thì tiến cũng kết thúc video này tại đây anh em đừng quên là là uh, hãy tiếp tục ủng hộ tiến để cho tiến có thêm nhiều động lực đó để đẩy thêm nhiều cái mã kèo mới một cách nó chuẩn chu hơn để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà xem video của tiến nha đó còn muốn lấy nhiều mã kèo hay hơn thì cứ tốt nhất cứ vào nhóm của tiến đi đấy cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách vào nhóm ok cho anh em thì uh, tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé và cũng chúc cho anh em cùng với gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé